rồi ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh di Khả anh em ơi ở lần này thì Khả sẽ tiếp tục anh ờ, Evan ờ, Vu Lan cho bạn 50 nha mọi người tại này thì với 8 tỷ tư một cấp thì Khả anh ờ, Evan Vu Lan này được 30 tỷ thì chắc cũng lên được gần 121 rồi nè và Khả cũng đã chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ rồi hãy đổi ra cái này dư đủ tính sâu nè 1.000 nè dây vĩnh cửu nè rồi ép nè ghép bó hồng vĩnh cửu nè nè rồi tiếp tục dứt cái mi thôi còn cái nào dư thì vứt rương tí nữa cho cà lon khác ăn đây là vứt con nấm động này tí nữa nấm động này này một hai ba bốn năm sáu rồi à, đỡ chặt rương đây chọi nem độc đồ thương lưu bông đỡ bí ok cho nem độc nó vứt ba cái đồ này vô rác rồi rồi Anh em mình nè Đây lần này anh em mình nghe mây nha nè Bảy kim Chúng ta cùng chờ đợi xem bảy kim sẽ thu được gì đây Ôi được hai cái ờ, tiềm năng Một cặp đèn tiềm năng Quá đẹp Ôi là mang <clears throat> bài boss thủy tinh đâu một viên thủy tinh đúng rồi để bữa nào khả đánh lượng bài boss luôn đánh này không lượng bài boss đánh luôn hai viên ba viên thủy tinh đi thủy tinh đi bốn viên chủ yếu vấn đề này là đi tìm thủy tinh nữa nè mà tìm thủy tinh úp cấp cho xe 118 một đương cho 16 dần tiếp tục tí nữa mà có con đại thành luôn là ngon nè cho người mười cắn luôn lôi khung cầm đáy định quát yêu đáy thì tính đâu gần uh, à, 300 cái rồi mới có bốn cục thì tinh thôi nè bài bot hai rương thiên thổ lộ Trời, cô đã ít thủy tinh như ta Chết rồi Chỉ có mới bốn cục thủy tinh nè Ao quá, ao quá, quá Đen quá, đen quá Cô này có vẻ quá nhỏ này có vẻ quá nhỏ năm viên thủy tinh trời gần 500 cái rồi gần 5 viên thì tin nè cớ nghiệp cớ nghiệp bạch hổ vô sân khấu đừng có yêu đái cặp phong tân phù này chà cặp phong tân phù hai cái cặp phong tân phù rồi rồi muốn chặt rương rồi không có gì luôn áo vậy quên chặt rương quá bớt mấy cái đồ không quan trọng qua nè mày <clears throat> máu này lắc này máu này máu này lắc này lắc lỗ này <clears throat> lô lô lô nghe tài ơi tương dương nam nè lấy qua hồng nè nè nè nè đây tương dương nam đây giao dịch này hai nghìn cái đúng không hai nghìn cái là 500 xu đúng không đây Thôi lại dùng Khải nên dùng sâu đi Tài ơi Hả Không có không có Không đợi đi đổ sâu đợi chút Là 100k điện tống kia mấy Đợi chút Đi đổ sâu Là băng nam này Tương Dương Nam Tương Dương Nam đi Phố lâm từ lưa này Hỏi chặt rương ấy ba cái Trời anh gần 500 mấy cái mà được không bốn viên thì tinh nè à. năm viên à vãi thì con này rất to này con ăn hết một ngàn cái xấu viên tự tin mình muốn khóc vãi lên thì không vãi rồi tự nhiên nam là tài ơi anh trong này tiếp tục anh đâm độc nha nam đây hai nghìn cái bông là 100 k điểm rồi ờ mới sắm vì dân nha quang lâm ơi hello anh em mới vô nha anh em mới vô cho khán một like chơi nha đang lựa đồ cái chuyện cho ngâm mi qua bên này bài bớt rồi ok mèo quá chơi không ta rồi ok tài ơi con Ami của em này mới có 115 ờ, 113 à, em không muốn ăn ngay bình luôn á kiếm cái hạt nào 116 trở lên tan đầu ờ, chịu quá thiên nhận luôn đúng rồi 113 ăn chi nó không có lên được ăn làm gì thì đó nói chung là cũng thích mà cái đội lấy mèo á lấy, lấy ngay của mèo đội qua mèo nó có bạn em ơi hôm qua mày ăn hôm qua em kia mày ăn một một trăm năm mười lăm cho nó rồi đó mười lăm ăn trăm mười sáu ta đó trăm mười lăm trăm mười sáu rồi á lượng con em ơi đó mà anh anh nói rồi, em chuyển qua con thiên nhẫn luôn hết lắc vô anh tính sâu rồi rồi tiếp tục ăn tiếp đó ít nhất phải nó mà rộng rương nè từ chữ năm đọc và tiếp theo cái rồi dọn rương bên này cái nha anh em này chút nha đó rộng rương cái gì giờ chơi mua bị kiếp không ai bán luôn rồi đó ờ, kiếp hiếm rồi cái đa, đam đầu của bên em đọc hồi giờ anh em mình anh không có biết kiếp đấy à không kiếp nào tôi biết kiếp không thấy có biết kiếp năm động mà luôn ờ, năm à, trăm cái sáu trăm cái rồi mới có năm viên thì tinh rồi Phải ít nha Dự định tiếp theo ép gì nữa ạ? Có thể là ép áo mộng lông nè Dự định tiếp theo nếu mà ok thì gồm phổ mộng long ép áo mộng long trên trời ơi gần 700 cái này mà năm viên thì tinh này trời chết đâu con quân quyền rồi không vậy trời ơi toàn làm bài bot không chết tôi rồi chết tôi rồi anh em ơi cái gì mà toàn làm bài bot không vậy trời ơi lên được viên nữa xấu viên mừng rất nước mắt sáu viên rồi anh em bảy viên cố gắng lên 10 viên ơi trời ơi con này toàn lại hello ha ghẹ hello anh em trời ơi tiền thôn lộ không đổ. trời ơi chết rồi lên bắt đặc biệt bắt đặc biệt không anh em ạ à. à lên được một viên nữa rồi 8 viên 8 viên này ôi lên được 120 8 viên 8 viên 8 viên à, nhưng mình có một cuốn bí kíp nước nó luôn nè mình có một cuốn đại thành đây rồi đâu rồi ở đâu ta 8 viên rồi tiếp tục bỏ bớt qua cờ lon nó giữ lên bài đó bữa nào đánh lên bài boss em xem nha 8 viên rồi quá nhỏ đó đó đó đó đó đó đó đó tám viên rồi chín rồi á một hai bốn, à chín viên rồi cố lên cố lên cố gắng lên 15 viên gỡ dấu nè đủ 9 viên là lỗ tẹt ga luôn nè lỗ tẹt đít luôn nè đừng quá xa 9 viên rồi 9 viên rồi 10 viên ơi 11 viên ơi đừng mà bớt nữa đại lực phía tóc đại lực Thôi gần hết rồi 1, 2, 2, 4, 6, 8 Mới 9 viên thôi Giờ đây Thiết là hán Giờ có mua bạc 10 viên ok Đúng 10 viên rồi 11, 12 viên rồi hai viên nữa thôi hai viên nữa thôi gỡ vốn ạ trộn lại lên bài boss nữa rồi không ấy hết chỗ chứa rồi nè ơi hết chỗ chứa rồi một rồi còn gì nữa không đây gồm mấy cái cái phố cái phôi hết qua mình vùng gò lon này phi tốc đại lực lệnh bài các kiểu này tiềm năng ông cuối đấu rương thiên hữu lộ đại lực lực mà qua san tổng tổng ba phố đâu không kiếm phổ hằng liên cũng không ra luôn mà chết tôi à, phổ hằng liên không có luôn nè đây gom này một hai <clears throat> chín mười viên mới mười viên à mới viên vừa 10 viên thử tinh thôi hơi nhỏ hơi nhỏ mới 10 viên thôi em ơi hơi ít mới 10 viên rồi vòng bán đồ tím đúng rồi chơi bên này đồ tím nha bùi trần trắng quất ơi vẫn 10 viên thủy tinh nữa nè Ít qua ít qua, Lỗ, lỗ, lỗ, lỗ, lỗ hôm nay lỗ sắp mạch rào Thằng ao ra ta lấy uh, cho thủy tinh hết này mới 10 viên thôi con cuối này 30 ô mới mở được à ok em dịch mấy cái, cái phút viên này nọ bằng chính đi 30 ô mới mở được nè phụng nhiên này rương này mấy nhiệm vụ gia tấu này đèn tiềm năng này tinh hồng này. tinh ba rồi rồi khui khui cái cuối cùng cố gắng kiếm cuốn đại thành 120 rồi cho cái mươi nước luôn hợp lý nè rồi khui khui lại là một cuốn chín nít khui áo à! oh yeah oh yeah thấy đèn đèn chắc chắn là bí kiếm 120 rồi em ơi rồi ok con ngày mi mình lên 120 luôn ôi trời ơi chỉ bao nhiêu đây thôi em ơi trời ơi cuối cùng cũng ra rồi em ơi mình để dành mình sàn ngày mi mình luôn ôi quá đẹp đó mong sao mà ngày mi mở ra luôn là cắn luôn là hợp lý nè trời ơi quá tuyệt vời quá tuyệt vời quá tuyệt vời quá đẹp rồi rương mặt nạ như này kháng tất cả năm hợp lý nó bot vu lan ok để khai gom lên bài bot vu lan này nọ xem ôi bên con này thì co cho đại thành 120 luôn ngon ngon ngon trời ơi con game mình ngon quá đầu tư cho game luôn đẹp quá em ơi bot nè bot nè bot nè rồi càng khôn này quá đẹp ô chín nít này dư mất bằng bên nè quyển năm coi được mấy quyển này nó cắn được quyển nào cho nó cắn luôn quá đẹp cái còn ngày mười trăm mười luôn cắn là thành luôn quá đẹp luôn trời quá đẹp lượm tiền luôn đỡ tốn mấy kim mua nè mà ba kim nó ít đâu rồi gom được tỷ kinh nghiệm rồi ngày mai cắn nữa là xong cho chính đây con lon nè đây, Eglon uh, ờ, khải cho con nghe mười cánh cái ờ, cánh cái đại thành hả? Hai cái đại thành mình đợi nào coi. Đây. Vô đợi này. Mỹ kim 120 đây, đợi này. Không ta. Lại con bị kim 120 ạ. À. Đâm tiền. Đâm tiền luôn. tính ra là tiếp tục anh Vinh à, lái tiếp này em ơi cái đó thấy cánh sâu nè chỗ đầu cánh 52 cái áo tròn nữa nè khăn tròn thằng mẹ này đó được một cục 300 triệu nữa ngon tinh hồng tiếp là hám tiếp tiếp là bao tiếp là bao tiếp là hám thị tinh được thân hình phù thân hình phù à thì tinh nữa bù lại cho con bù lại cho con cắn này cắn này có rồi cắn này bù lại cho con thiên con lệnh một bát rương một cục năm trăm triệu ngon phi phong quyền năng đâu trời không có phi phong quyền năng luôn bắt vào rượu ôi cha cho một người thời hạn vãi đái đừng ít cục kinh nghiệm đá phát sáng được hai cục được hai cái nến cái này nữa đây không có đem ô dư ngựa này tối cho anh em ngựa biết ai thiếu ngựa không đây đã đủ 50 rồi ok được thêm hai viên thì tinh này là anh này coi hai bốn sáu tám mười mười hai cái này được 12 thủy tinh mà bù lại là cú 120. Ok ngon à. Đỡ lỗ, đỡ lỗ nè mày. Đỡ bị lỗ, đỡ bị lỗ. Rồi, quá đẹp. Cái đầu chuyển cho Eka à, cấp thủy tinh đã. Quá đẹp luôn. 12 viên thủy tinh. <clears throat> các tiếng láng bên này luôn tinh thần của thật là luôn thật rương rồi tiếp tục ăn tiếp ăn năm độc nha anh ừ. có đường đây không có cái phổ gia truyền nào luôn chứ 가영 ờ, 런 nha bớt giờ lâm này, bớt giờ lâm này. <clears throat> Hello người già 30 tuổi nha. Hello Nam. À, hôm nay khai online chưa để anh à, Evan cho anh em xem anh em ơi. Cái đang anh Evan này thứ hai rồi. Giờ đó này thứ ba ngày mây này Quân này thứ ba năm động này Ngày mây lên trăm hai mươi này Phong đồ các kiểu bước đây đem lấy nó rồi dọn rương tiếp nè mặt chính nè kinh nghiệm nè kinh nghiệm nè đeo ánh sáng nè bot nè lắc lũng này nó phục viên thiên tạch ban hội của đường 420 cũng được <clears throat> rồi gom đủ 3 tỷ ngày mai cái nhập chính nữa là xong làm đủ rồi rương nè rương nè một nè hai cục này một tỷ nè tỷ sáu nè tỷ tám nè tỷ 8 dọn rương cái ạ à. tỷ 8 tới à cái con ờ, <clears throat> đúng rồi trăm hai mươi quá đẹp ơi được rồi một hai ba bốn cũng biết kiếp nó anh em ơi bốn bốn cho còn uh, ngày mười cũng biết kiếp nữa anh em kiếp nữa đâu nè hai bốn tháng bảy này cũng biết kiếm này kiếm trăm hai mươi <clears throat> nuốt này nuốt này rồi nuốt bắt trăm hai mươi luôn nè nè đó trời ơi quá tuyệt vời chống bang này không cần đỡ delay nữa luôn tách tách tách rồi đó đỡ luôn bớ nguyệt phất trần luôn châu liền bớ nguyệt phất trần đó xong rồi em ui bớ nguyệt phất trần đó ui mình bỏ bớ nguyệt phất trần mình nó cứ rồi đây nè đó xong 120 ngon lành luôn quá đẹp xong xong 20 nha nam rồi ờ, tiếp tục đến cái này sẽ là anh con năm động tiếp tục anh năm động chỉ có nem động nha anh em đang xem cho khả một like chơi nha em ơi đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo nha mọi người